thì đây trước mặt các bạn đây là một cái thùng camera mình đã làm sẵn camera vào trong đây rồi ha thì uh, các bạn nhìn vào mắt thường ha nó rất là đẹp không có bất kỳ những cái dấu hiệu nào có cho thấy đây là một cái thùng đã làm camera vào trong đây rồi ha thì cái thùng này á mình đã độ chế sẵn một cái camera cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi đây các bạn nhìn đi thì đối với những cái công nghệ tinh tiến như bây giờ thì không có làm thùng bằng sạc kim nữa Mà bây giờ là sạc bề từ hết ha Thì ở trong cái vòng này nó sẽ không có những cái lỗ sạc kim Nên các bạn cứ yên tâm nó sẽ không bị người ta phát hiện ha Thì cái thùng này á các bạn à, sạc bằng cái sạc bề từ này sạc bề từ này thì các bạn cứ cắm cục sạc Samsung hoặc Apple vào là các bạn có thể sạc được rồi ha thì khi mà chúng ta sạc thì cứ đặt cái thùng lên tự động nó sẽ vào pin và đầy pin thì chúng ta có thể chơi trong vòng 4 tiếng đồng hồ nó mới hết pin nha các bạn thì rất là lâu thì cái thùng này á nó có hai cái cách để chúng ta xem kết quả thứ nhất là các bạn xem trên cái điện thoại của bắp cách thứ hai là chúng ta xem trên cái điện thoại mà các bạn đang sử dụng ha bất kỳ Samsung, iPhone hay Apple gì chúng ta đều có thể xem được kết quả của nó ha thì chỉ cần luồn cho mình cái thùng vào hột của người ta, dĩa của người ta là các bạn đã chơi được rồi ha bây giờ mình bắt đầu sóc nè đấy bấm nè hai con nai một con cua thì qua camera cho các bạn thấy thì nó hơi mờ ha hơi bị chói hai con nai một con cua này ha đấy ai sóc cũng được các bạn chỉ cần cầm cái điện thoại để các bạn xem được rồi ha con cá con bầu con nai đấy các bạn thấy không cá bầu nai nha mỏ nè có cá có bầu có nai tiếp tục nha hai con bầu một con tôm đây các bạn thấy không hai con bầu một con tôm ha rất là rõ luôn nha đây hai con bầu một con tôm tiếp tục nè cua tôm và nai cua tôm nai nha các bạn mỡ nè có cua có tôm có nai tiếp tục nha cá tôm cua bạn thấy không đấy mỡ nè cá tôm cua còn cái cách thứ hai là cái cách xem trên cái điện thoại các bạn đang sử dụng này ha mình sẽ mở lên đây khi các bạn mua hàng sẽ được nhận đây tôm cá cua các bạn thấy không rất là rõ nha khi các bạn mua hàng sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cho các bạn cái cách chơi và cài đặt cho bạn những cái um, phần mềm để các bạn xem được kết quả như thế này nha. Bây giờ mình sóc nè. Rất là rõ nha. Đây, hai con cua, một con bầu. Các bạn thấy không? Rất là rõ cực kỳ. Hai con cua, một con bầu thì các bạn xem trên cái điện thoại của các bạn thì tránh cái trường hợp người ta nghi ngờ ha. Hai con cua, một con bầu tiếp nè. Nó không có đi nè. Hai con cua, một con bầu tiếp tục nè. Nai gà bầu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 ví dụ như các bạn chơi thùng sơn nè tomica tô nhôm hoặc là thùng giấy thì mình đều có thể làm được cho các bạn nha ví dụ như những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu thau mẫu thùng lạ các bạn có thể gửi trực tiếp cái mẫu đó lên mình sẽ làm vào trong đó cho các bạn nha còn cái cách thứ hai là các bạn bỏ bộ bộ cua này vào đây là bộ bộ cua báo rung số mặt á, bộ cua chip ha thì cái bộ này á khi chúng ta vào sòng sới thì chúng ta chỉ cần bỏ cho mình một hột vào là các bạn đã chơi được rồi ha cái máy này là cái máy báo rung thì các bạn bỏ cái máy này trong người để cảm nhận cái nhịp rung của nó nha các bạn đấy đây là một cái hột thì với cái bộ này á nó sẽ có một cái ưu điểm rất là hay đó là khóa tần sóng nha các bạn không có bất kỳ những cái thiết bị nào hoặc là cái máy nào có thể dò sóng được cái bộ bầu cua này nha các bạn nên các bạn cứ yên tâm đây đây là cái bộ bộ cua có rung số mặt nó có thể báo cho chúng ta biết sóng mặt ha thì cái bộ này nó sử dụng bằng pin pin thì có thể sử dụng trong một tháng tới một tháng rưỡi nó mới hết pin nha các bạn thì cái bộ này giá thành của nó cũng cực kỳ rẻ luôn thì các bạn nào mà muốn biết kỹ hơn và rõ hơn về cái bộ bộ cua này hay là những cái thùng camera thao camera này thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0984 35 43 và 0379 07 5555